mai nè, ni sắp pasar para mai nói à? đi, na ni a pasua llama hueque pague pate para guante ya guante hue guante para guante llante llante ya ya empezó a llamar giờ dạ, thì nha à, bà thấy bà đẹp hay nợ đó nhớ tôi đi rồi sao ừ. bà thấy bà đẹp mà nè giờ bà đẹp mà nè rồi bà đẹp mà bà ơi bà đẹp bà đẹp bà thấy này bà thấy quạt tuyệt giờ quạt tuyệt về quạt tuyệt bà quạt tuyệt giờ quạt tuyệt Barai patik mana? Wagi patik mana? Wagi patik mana? Barai patik. Barai mana? Barai kuatik. Wagi kuatik. Jangan kuat. Wagi kuatik. Barai kuatik. Wagi kuatik. Jangan tak ini. Jangan patik mana kini ada. Dos. Siento cuarenta. Parang apple na. Jaman. Working apple. Parang apple. Parang apple. Parang konting apple. Work konting apple. Parang work konting apple. Parang konting apple. Dante. Dante is a working predicament. Bahay Patik Mana. Nya Patik Mana. Wigi Patik Mana. Bahay Patik. Bahay Mana. Bahay Patik Nya Patik. Nya Patik Nya Patik. Wigi Patik Nya. Bahay Patik Nya. Wigi Patik Mana. Kinh ở đây. Nya Bahay Patik Mana. Bahay Patik Mana. Bahay Patik Mana. Welcome Bobby Bounty. Welcome to Welcome to Bob Welcome to Bob Bounty. Mm. Nyatayı, ya, böyle bir padak bana. Bana, bana bakın, yama. quay cái bao cái ba thì ta là quan thế nhà quan thế quay quan thế ba quan thế nhà quay cái phát đấy mà nó cái nhỏ đấy à anh chẳng rồi Mari bang. Mhm. Mm Nak mijah. Ah eh. Mijah punya awak ni. Baru ah. Mijah nak wek ke. Tak ke. Mijah tu. Barang kuat tu. Mijah kuat tu. Barang kuat tu. Barang kuat tu. Mijah tu. Hmm. Mijah ya, tu ya. ke ingat kan. Baru patut main nak ke. Rosnya tu. Saya tengok tu pasal. Barat Fatimani, India Fatimani, Wegi Fatimani, Bari Fatimani, Batik, Barat Fatim, India Fatim, Wegi Fatim, Bari Fatim, India Bari Fatim, Manyak, Bari Fatim, Manyak, Kiling, Aude, Wabori, Nyabi, Bahua, Yamat, Yamah, Wegi, Bari Fatim,

Para sa tip man yun. Ngayon. Pasok na kita. Pasok ba? Hindi naman. Ngayon, kaya paagay pasok. Pasok ba tip? Hindi na kwati patip. Pasok ba tip? Pasok ừ, ba tip? Hindi na tip. Hindi na tip. thế na tip. a la Va 290. Una plana llama wake que para que para que para cuate que ya cuate para cuate para cuate ya de tres baja que trescientos personas una pina apa itu bahagian bahwa nyama weke ake bahade bahagwate nyagwate wekwate bahagwate nyate bahade pat mana nyapate mana weke pate bahage pate bahade bahagwate nyagwate wekwate bahagwate nyate where bà bà và đây ạ à à bà tôi hiện tập bên nhà bây giờ bên này bà lúc à giờ mà quay cái bà cái bà thì bà qua đây nhà qua đây quay qua đây bà qua đây ra đây Mm, para el विद्यापति भट्ट विद्यापति भट्ट पारिपत विद्यार्थी भारतपति भट्ट यमक विद्वत भागवत यज भगवत hiện đã phân định mình rồi hiện được quả định nhà bây giờ bên bà thức quan nhà măng về cái bảo cái bảo định bà thức quan về quan cái quận à, quay quận cái quận giao thế nhà bên bảo hết phát triển mạnh nhà phát triển mạnh quê cái phát triển mạnh bảo cái phát triển bảo hết này, nhà bên bảo hết quận đấy nhà quận đấy quê quận đấy bảo quận đấy giao thế nghe quan tới gặp phong trịch mà nè cái nào lên nào Además, yo mira, todo 160. Una piabla. Paso va, llama, hueque, para que pase, para cuatro, ya cuatro, ve cuatro, para cuatro, ya seis. Una piabla, para cuatro menos, ya cuatro menos, hueque, cuatro menos, para que cuatro menos, ya seis. Para cuatro menos, ya cuatro menos, hueque cuatro, para cuatro, ya seis. Mm. 180, nghe biết, cái cái đó, mà 380 abbiamo parlare bahwa kiyama we ke pade pade pade kwade we nga kwade we kwade pade kwade nale pade nale kire nale 400 pesos. Había, había. Pasua, llama, voy aquí, aquí, pásate, para guardable, voy a guardable, voy a guardar, para guardar. Ya sé, pasa el patrimonio, ya patrimonio. Voy aquí, para, para guardar, pásate, para ဘာဝတ္တဝိဝတ္တဘာဝတ္တရောက်တယ်ငါကဘာဖတ်တယ်မင်းညဖတ်တယ်မင်းဝေကဖတ်တယ်မင်းဘာကဖတ်တယ်ဘာကြည့်ဘာဝတ္တညဖတ်တယ်ဝေကဖတ်တယ်ဘာကဖတ်တယ်ရောက်တယ် 340. 340. Abbiamo la sua chiama quella padre fatto a quanto ಆಟಗಳು ದನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಗೊತ್ತ ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಪತ್ತೆ ಮನೆ ನಿಜ ಪತ್ತೆ ಮನೆ ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಮನೆ ಭಾವೇ ಪತ್ತೆ ಮನೆ ಭಾವತೆ ಪತ್ತೆ ಭಾಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಪತ್ತೆ ಮನೆ Intento. ¿Mm? ¿Cuánto? 180. Ah, ah eh, eh. <coughs> ande. No, hay que ñar. ¿Eh? Usted Voy a encontrarte, voy a encontrar. Vas a dañarles. Vale. Mmm, cargando 500 pesos. Muito bem. Navio. Hum. Aswa, Yama. Wege, Bage, Bate, Bagbante, Wegbante, Bagbante. Bagbante, Yante. Bahe Patimana, Yam Patimana, Wege Patimana, Bage Patimana.

520 520 bà lúc à dám à quay cái bà cái bà thì bà quan thì giá dạ, quan thì quay quan thì bà quan thì giá thì bà thấy phát triển mạnh dám dạ, phát triển mạnh quay cái quay phát triển bà cái bà thì bà quan đây này ya cuate japa, we Yeah, pa cuate, ya, ya se. Mm. Ya cuate I Aku cuate, we cuate. Ya cuate mía. Mm. 540 personas. Una mierda, sube. Yama, Wake, Bhagi, Bhagi, Bhalakwata, Yakwata, Wakwata, Bhagwata. Đó thì Bhalakwata mình, Yapata mình, Wake Pata, Bhagi Pata, Bhalakma, Bhalakwata Avati, Yakwata Avati, Wakwata, Bhagwata. Đó thì sesenta. That's what. ဒီရမဝဲဒါလေးဒါတဲ့အာကွက်ဘာကွက်လဲဒီရကွက်ပဲကွက်ဘာကွက်ညောင်းဆိုင်ဒါဟဲ့ဖတ်တယ်မန်းညဖတ်တယ်မန်းဝဲကဖတ်တယ်ဒါကဖတ်တယ်မန်းဘာတဲ့မှာဘာလိုက်မှာဒါဟဲ့ကွက်တာပေါ်တယ်မန်းညကွက်တာပေါ်တယ်မန်းဝဲကွက်တာပေါ်တယ်မန်းဘာကွက်တာပေါ်တယ်ညောင်းဆိုင်

580 ngã bị bà hư hoàng mà quê cái bảo cái phá trị phá là quan trọng quê quan giao quan trọng quê quan trọng phá quan trọng giáo thể đó là phát triển mạnh nhà phát triển mạnh quê cái phát triển mạnh đó cái phát triển mạnh đó thì bảo là đó là quan trọng Iya gua tak boleh. Gua gua tak boleh. Ba gua tak. Nyata. Hmm. Này, bà hơn, bà hơn nhỏ lên cái nam này của em mà. Ừ. Mình, phải sau này nhả Ya no en Nya no Il Y después de mil, ¿cómo se dice? Mil uno, mille, dos, mille tres. Hmm, mai. Hmm. Hmm. Llama hueque, pague, pate, arrecuate. Yacuate, huecuate, pague, yate. Paje, pate, man. Ya pate, man. Hueque, pate, pague, pate, pate. Pacuate, pate. Yacuate, man. Huecuate, paguate, yate. Mm. Bajar bà nói đã thấy nhà à tốt đây rồi, nhà sĩ ta hứa qua nhà mà về kì bà ở kia bà hát bà hát quạt này quạt đại quạt ừ đại quạt nhà sĩ bà hát quạt đây nhà phát triển mình về kì phát triển bà đi phát triển bà hát mình bà hát quạt đã phát triển mình nhà quạt đây migrant migrant dân ừ. mình đã biết ba qua qua qua từ cái nam mình nè qua qua từ nào ừ. ba tay cài rồi me dejaba mi casa Cada, cada persona, no contar todas, cada persona va a Me llaman güey, que para aquí, para aquí, para el cuartel, y al cuartel, para el cuartel, y al cuartel, voy al cuartel, para el cuartel. ¿Y cómo se dice 700, porque usted pasó directamente de 600 a 1000. Mm. Pero se olvidó 700, 800, 900. Entonces, ¿cómo se dice 700? 700. Uh -huh. uh,

Ya. Ah. Y después... Ah, sí. Después 1100. ¿Cómo se dice ah. 1100? Mm. Bah. Eh, eh, eh, mm. Y 1200. Mm. Y ya. Mm. 1300. Pare pa de manak la naman ay. Hace hace mucha. Sí, y 1400. Mm. Bajo naman ay. Bajo naman ay. No, estas no. ¿Y 1500? Bajo, bajo de 500 nada más nadie. 1600. Mm. Mm. Va, va cuatro que nada más nadie. 1700. Ya cuatro que nada más nadie. 1800. Cuatro que nada más nadie. 1900. Baja que nada más nadie. y 2000? Não. 2000? Uhum. Uhum. Jangan tak ke. Ini agak. Apa dah kita mana 2000. Yeah. E depois para 100 2100. Uh, 2100? Il y a maintenant non pas

Yo sé que es en la manta. ¿Y nueve mil? Hasta, hasta el Ya no hay nueve mil. hmm. Bueno. Paso baño que es en la manta. Paso baño. Ya mañana es en la manta. Güey, que ya es en la manta. Paso que ya es en la manta. Paso que ya es en de cuatín ana, voy cuatín ana, hay cuatín ana, ya sé que nada. Eso es lo... Y los primeros números. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo usted muestra? Mm. Pero para otra persona, no para usted, sino para otra persona. Por ejemplo, yo le muestro uno, dos, tres. Es mi manera de mostrar. ¿El número? Sí, los números. Mm. Ahí cinco. Ahí seis. Ahí, bueno, digamos... Eh, Paro. Cinco racimo. -huh. Sí, y para los, primeros, lleva uno, por ejemplo. Uno, dos, pero para otra persona. Mm. Bajo la piña llama la piñata, voy a decir la piñata, para la piñata, pajate cada piñata. Mm, cinco, mm, perdón, nosotros le decimos, mm, digan ah, nosotros pajate que hay paro, eh, eh, que le decimos nosotros, eh, traiga cinco decimos, plátano. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y después, cuando, ¿cómo se sigue después? Mm, pero para otra persona. no mm, sé Sí. Hace uno dice que una, persona de acompaña, ¿eh? cuando usted quiere que usted puede decir, es que nosotros piñanos y ya se queda paro, paro. Ya. Así. Así, ¿eh? 是，嗯。